Hi và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ôn tập kiểm tra giữa kỳ lý 12 nha và hôm nay mình sẽ làm về phần là phần 3 nha phần phần 1 phần 2 mình đã đăng lên rồi bây giờ mình sẽ làm về phần 3 để ôn cho các bạn nha và mình sẽ ôn với 40 câu trắc nghiệm bắt đầu từ câu 1 và nếu mà kịp thì mình sẽ làm ra phần 4 từ câu 41 đến câu số 60 đầu tiên á chúng ta sẽ làm từng câu cho các bạn này câu một á là chọn phát biểu đúng về năng lượng trong mạch dao động thì người ta hỏi mình là chọn phát biểu đúng trong năng lượng á, thì năng lượng người ta gọi là gì năng lượng đầu, đầu tiên là năng lượng điện từ trường tập trung ở tụ điện này là một câu mặc định nha năng lượng điện từ trường tập trung ở tụ điện tụ điện thì nó sẽ mang năng lượng còn cụ còn cụ cảm là không nha là năng lượng điện điện trường tập trung ở tụ điện câu một câu a sang câu 2 là tần số dao động riêng của mặt dao động lý tưởng được được tính theo công thức là sau đây á là chúng ta sẽ tính công thức á, F sẽ bằng bằng 2 pi chia t sẽ bằng à, 2 pi nhân f thì chúng ta sẽ có công thức á, là s sẽ bằng 1 1 chia cho 2 pi nhân căn c Câu số 3 là một một mặt dao động lc lý tưởng đang đang có dao động điện từ tự do nếu tăng độ tự cảm của cục cảm trong mạch dao động tăng lên 4 lần á, thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch sẽ chu kỳ nó sẽ 4 lần á, mà mình nhân mình mình mình à, bỏ vô căn 2 thì là 4 khi căn 2 của 4 á, sẽ bằng 2 thì nó sẽ tăng là hai lần còn 3 là của B sau câu 4 là mạch dao động điện từ là một mạch kính gồm nó là một mạch kính gồm một tụ điện và một mạch nối tiếp với cụ cảm nó gồm tụ điện và cùng cản thôi là có bốn là có a sang câu số 5 là trong một mặt dao động RC điện tích trên một trên một bảng tụ điện có giá trị phê phương trình đó là Q sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 9 cos 2 pi 2 nhân cho 10 trừ 10 bảo quả t trừ cho pi chia 2 c cường độ dòng điện cực đại qua mặt giá trị á nó hỏi hỏi mình đó cường độ cường độ dòng điện cực đại thì chúng ta là có công thức á, là y không sẽ bằng q không nhân cho omega chúng ta sẽ lấy cho 2 nhân 10 mũ trừ 9 nhân cho 2 nhân 10 mũ 7 sẽ bằng sẽ, sẽ bằng 4 nhân 10 mũ trừ 2 mình sẽ tính nhập luôn khỏi cơ vật tính ra 2 nhân 2 là 4 còn mũ mũ trừ 9 mà nhân cho mũ trừ 7 á, là chúng ta sẽ áp dụng là là a mũ m m nhân a mũ n sẽ bằng mũ n m trừ cho a mũ n thì chúng ta sẽ được là trừ 9 đó, cộng 7 sẽ bằng trừ 2 là sẽ bằng câu a 4 nhân 10 mũ trừ 2 là câu 5a rồi ta sẽ xem đi xong nhé Rồi, à, chúng ta sẽ tính á, là là khi nói về tiền từ trường phát biểu nó sai đây sai á, phát biểu mà sai nó về điện từ trường á là đã được là của A là nha, là đường sức điện trường của điện điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi đứng yên gây ra không thể ngay vì con này là câu sai chắc luôn vì nó là luôn đổi chứ không phải đứng yên khay ra không được nên câu A cũng sai luôn nên mình không cần phải phân tích mấy ok kia vì mấy câu đúng rồi sang câu số 7 sóng điện từ là gì sóng điện từ là đầu tiên là là sóng dọc là sai nghe là không truyền được trong chân không là sai nè không mang cho năng lượng là sai mà sóng điện từ chính là sóng ngang câu 7 là câu D câu số 8 á, là để truyền vào các tín hiệu điện truyền hình vô tuyến người ta dùng các sóng điện từ có bước sóng và phản người ta sẽ dùng dùng á, để truyền tín hiệu điện vô hình vô tính á, thì người ta sẽ truyền 50 50 mét trở lên chắc chắn là vậy rồi Xong số 9 là trong chơi đồ khối khối của một máy tính máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có một phần nào sau đây người ta gọi không có bộ phận á thì chắc chắn sẽ là câu B vì máy máy biến điệu là nó sẽ không có nằm trong máy thu thanh mà máy khuyết đại âm tầng là có nè loa là có nè mặt tách sóng là có nhưng mà máy biến điệu là, là không có nó không nó ở máy khác chứ không phải là máy của uh, thu thanh này câu số 10 á, là mặt mặt trận sóng của máy thu sóng vô tuyến gồm cục <coughs> gồm cùng cảm thường có tụ từ cảm 0,4 chia cho b h và tụ điện có điện dung c thay đổi được điều chỉnh c sẽ bằng 10 chia 9 b bf thì mặt này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng thì câu này á, câu 10 thì cũng đơn giản thôi chúng ta sẽ đến bước sóng á, là lambda sẽ bằng c nhân t sẽ bằng c nhân cho 2 b căn lc mà sao nữa mà c sẽ bằng soi vận tốc ánh sáng á, là bằng 3 nhân 1 mũ 8 đúng không chúng ta sẽ lấy 3 nhân 1 mũ 8 nhân cho 2 pi rồi nhân cho cho căn LC mình sẽ nhân cho căn 0,4 chia pi và nhân cho 10 mũ 10, 10 phần 9 pi nhân cho 10 mũ trừ 9 trừ 12 nhé, nhân cho 10 mũ trừ 12 và sẽ bấm máy sẽ ra được là 100 đơn giản hơn mình nhẩm thôi còn không không mình mình biết không thức là mình tính chưa nên mình nói cho các bạn biết thôi vì này là một câu dễ rất là dễ luôn thì người ta nói là đề mà giữ kỳ này nè là đề khó nhưng mà thực sự là quá dễ luôn những câu khó là những câu giải đề cực dễ luôn đề giữ kỳ là môn lý là mình thấy rất nhẹ sau người một là cho các loại ánh sáng sau ánh sáng trắng ánh sáng đỏ ánh sáng vàng ánh sáng tím loại ánh sáng nào bị bị bị bị tạ, bị lăng kính làm tạc sắc á là chắc chắn là ánh sáng trắng rồi vì ánh sáng trắng á, mới bị tán sắc khi đi qua lăng kính cái ánh sáng trắng là nó có vô số màu mà nó qua lăng kính sợi biến thiên từ đỏ đến tím còn ánh sáng ánh sáng đỏ ánh sáng vàng ánh sáng tím á, là ánh màu à, là ánh sáng đơn sắc rồi nên đơn sắc nó sẽ không bị tán sắc khi đi qua lăng kính là câu 11 là câu A sau câu 12 là khi sóng ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì thì sóng ánh sáng mà truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số của nó sẽ sao tần số sẽ không đổi chắc chắn nè tần số sẽ không đổi nhưng mà có gì một thứ là cái gì đó bước sóng sẽ thay đổi vì nó thay đổi môi trường thì nó sẽ không thay đổi tần số nhưng mà nó lại thay đổi bước sóng thì nó là rồi mình sang câu 13 nha câu 13 thì trong thí nghiệm y vân về giải thoại ánh sáng nếu thay ánh sáng đơn sắc tiệm bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và giữ nguyên nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát thì sao thì đầu tiên á, chúng ta sẽ tính là, là khoảng là khoảng vân của nó sẽ ra nữa khoảng đầu tiên là của A là khoảng vân không thay đổi là sai này nó chắc chắn phải thay đổi vì nó sai khác điều kiện khác câu B là khoảng khoảng vân tăng lên thì ánh sáng đôi sắc qua một tím bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát thì khoảng vân tăng lên là sai khoảng vân nó vẫn sẽ không tăng lên mà nó cũng sẽ không thay đổi còn câu B C là vị trí vân trung tâm thay đổi vân trung tâm nó vẫn sẽ nằm đó nó sẽ không thay đổi chỉ có câu D là khoảng vân giảm xuống là đúng hơn vì khoảng vân nó sẽ không tăng lên cũng không giữ nguyên thì nó sẽ là giảm xuống thôi câu 13 câu D câu 14 là chiết xuất của nước đối với ánh sáng sáng đơn, đơn sắc màu lục màu đỏ màu lam màu tím lần lượt là N1 N2 N3 N4 chiếc xuất nào là lớn nhất người ta hỏi mình là chiếc xuất lớn nhất là gì thì mình à, mình giải là chiếc xuất lớn nhất của nó chắc chắn là N4 rồi vì màu tím là chiếc xuất qua môi trường màu tím là lớn nhất rồi để màu nhỏ màu đỏ là nhỏ nhất nha các bạn nhớ vậy mà người ta hỏi mình là lớn nhất thì mình cho một tiếng thôi là màu đời 4 sang câu 15 15 thì trong một thí nghiệm Inver và do thái ánh sáng bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 m 600 nanomet khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm khoảng cách từ một mặt phẳng giữa hai khe đến màn quan sát là 2m phẳng và quan sát được trên màn có giá trị bằng chúng ta hỏi khoảng quân trên màn có giá trị bằng ờ, bằng là gì thì bằng là chúng ta sẽ có mình sẽ tính đó, bước sáu sáng là được xác là và bước 6 sẽ lambda sẽ bằng 600 lambda là 600 nhân 10 mỗi mỗi trừ 9 khoảng vân khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm sẽ bằng 1 nhân 1 trừ 3 khoảng cách giữa hai khe đẹp đến màn quan sát là 2 m thì chúng ta sẽ đổi ra mét hết rồi đổi ra ngược lại nha thì khoảng vân là y, y sẽ bằng lambda dca chúng ta sẽ bằng 600 nhân 10 mũ 9 trừ 9 sẽ nhân cho d, d, d lambda d nhân cho 2 chia cho 1 1 1 nhân 10 mũ trừ 3 thì khi các bạn cứ bấm máy thôi khi các bạn bấm máy thì các bạn sẽ ra được cái gì ạ à? thì chúng ta sẽ ra được câu a à, bấm máy nha câu số 16 là bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành thành những phần phần đơn sắc trong máy khoan phổ là gì là chùm sáng phức tạp thành từ các đơn sắc máy khoan phổ là đó chính là lăng kính chỉ có lăng kính thôi còn mấy cái, ống thật chuẩn hay là bùng bùng túi bùng túi tấm kính ảnh là không được nha chỉ có lăng kính thôi lăng kính thì chỉ có phân tích cho ánh sáng phức tạp hình ánh sáng đơn sắc chúng ta đã học rồi chỉ có lăng kính thôi rồi chúng ta sẽ sang tiếp nha Câu số 17. Nè, chiều một chiếu một một chùm ánh sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính trên kính ảnh ảnh của bồn tối ta thu được gì? ta thu được chắc chắn là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục chắc chắn là vậy rồi đây là một câu lý thuyết một câu lý thuyết mình sẽ giải thích ít, ít lại để mình giải thích những câu sau vì còn tới 13 câu nữa nên nó dài lắm sang của mình số 18 này nghe cho ánh sáng sáng từ một nguồn máy, máy quang phổ phổ thì bùng bùng một ảnh ta thu được giải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến từ đỏ đến vàng thì sao quang phổ của vùng đó là quang phổ gì và chúng ta đã kể mình đã kể một cái cái ô nữa từ đỏ đến vàng biến thiên thiên thì chúng ta sẽ có là quang phổ đó chính là quang phổ gì đó chính là chắc chắn nó sẽ là quang phổ nếu mà nó mà liên tục mà nghe biến đổi liên tục á, là nó sẽ những cái cái chữ có chữ nào chữ vạch là các bạn loại đi nó không có số vạch gì hết thì nó chỉ có liên tục thôi là chắc chắn là 18 là của A sang vào nếu mở rộng khe của ống chuẩn chật trên một chút thì vạch quang phổ sẽ thay đổi thế nào á nếu mà mở rộng khe thì mặt quang phổ sao thì chúng ta sẽ mở rộng khe thì mặt quang phổ chắc chắn sẽ nở lòng ra thì mình mở ra thì nó nở lòng ra thôi 19 là câu B à, bức xạ sóng có lambda sẽ bằng 0,3 du thì chúng ta sẽ là tia gì chắc chắn là tia tử ngoại rồi 20 công rồi sang câu 21 cho phép biểu sai về tiêu mã phát biểu sai về tiêu này các bạn sẽ biết sao thì chắc chắn là là đầu tiên là tiêu không ngoại là gì có tác dụng gì có tác dụng nhiệt nè do các vật bị năng năng lượng nóng phát ra nè rồi có bước sóng lớn hơn 0,6 du cùng 5 mét là đúng rồi nè còn làm phát quang một số chất á phát quang một số chất là sai nó sẽ không làm phát quang một số chất cơ gì mà giờ này thông báo khá chưa rồi thôi kệ đi mình sang câu số 22 tìm nhận định sai khi nói về ứng dụng dùng của tiền thương mại ứng dụng tiền thương mại là làm gì thì chúng ta sẽ có là ứng dụng tiền thương mại đầu tiên là kiểm tra đất đất nước trên bề mặt kim loại đúng này chắc chắn là người ta dùng để làm thế rồi còn chữa bệnh còi xương là đúng rồi ta dùng tia tướng mại để chữa bệnh còi xương người ta sẽ tiệt trùng dùng tia tướng mại để tiệt trùng còn tia tướng mại là xác định cổ vật là sai vì tia tướng mại không xác định cổ vật nên nó là sai còn hai hai 23 quang phổ phổ hồng ngoại của hơi nước có một vạch màu bước sóng lambda là 0,6 u km mét tần số dao động của sóng này là tần số tao hỏi là mình f f sẽ bằng gì à f sẽ bằng bằng bằng cg lambda chúng ta sẽ dùng câu 23 23 là chúng ta sẽ chia được là là 2 phần 8 8 nhân 10 à, 3 nhân 8 nhân 10 mũ trừ 8 à, 3 nhân 10 mũ trừ 8 11 8 chia cho 2 8 nhân 11 trừ trừ 6 thì chúng ta sẽ thu theo được á chúng ta sẽ thu được thế chính là gì là 10 1,07 nhân 10, 11 14 câu 24 là một đèn phát ra bức xạ có phân số là S bằng 10 mũ 14 hết bức, bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ sau đây bức xạ mà thuộc thang sóng điện từ chúng ta sẽ nhớ thang sóng điện từ nha thì, thì chúng ta sẽ phải nhớ được là thang sóng điện từ thì thì chúng ta sẽ dùng là lambda sẽ bằng c chia s thì c sẽ bằng 3 nhân 10 mũ thì sẽ bằng bằng 3 nhân 10 mũ 6 à 18 chia cho 10 mũ 14 thì chúng ta sẽ thu được là 3 nhân 10 mũ trừ 6 thì nó nhìn thấy nhìn thấy thì đó là tia tưởng ngoại và hồng ngoại thì chúng ta sẽ cho được á, câu 34 là cột A tưởng ngoại vì nó vì nó nhìn thấy còn một một mà sang công số 25 á, là tia x không có ứng dụng là sau đây á, tia x mà không có ứng dụng chắc chắn là là sẽ không sửa ấm rồi thì tiếng ít nó nó chữa bệnh đồng thời chắc là này nên nó nó nó tìm bọt khí trên các vật bằng kim loại là đúng rồi chất chiếu điện chụp điện là đúng chỉ có sẽ khô sửa ấm đâu không đúng không có ai dùng tia ít mà đi sửa ấm bao giờ đâu sang câu số 25 có 25 hồi nãy nó bị trùng rồi nghe, nên mình sẽ không giải thích nữa đôi khi mình chụp lại để mình đăng lên làm lên ba boy thì nó lại bị dính nó bị dính thì mình cũng chịu thôi đôi khi nó bị lỗi xíu nha Xem câu 26 này. Tia hồng ngoại bạn sẽ nhìn thấy tia đối ngoại, tia Rogen, tia tia gamma là gì? Thì tia hồng ngoại thì, thì chúng ta sẽ thể là, là đầu tiên anh sẽ nhìn thấy này. Thì nó là nó gọi là tia đều là gì á? Thì nó chắc chắn là đều là đầu tiên là đều là sóng điện từ là chắc chắn là như thế rồi. Và nó là bước sóng khác nhau chắc chắn là vậy được vì nó là là nó đi theo hai sóng điện từ khác nhau do nên bước sóng của nó cũng khác nhau mà nó cũng là sóng điện từ nên 26 của sẽ sau qua 27 tirogen là gì cái này là mình chụp hai tấm ảnh nó mình ghép lại á vì nó qua trang rồi nên có một màu là nó màu tối tối hơn màu kia nè sang câu số 27 tirogen là gì tirogen á, thì chúng ta lại đầu tiên á, người ta hỏi mình là tirogen là gì là đầu tiên trong chân không có tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng là sai còn có tốc độ không thuộc vào môi trường là sai có tác dụng hủy diệt tế bào chắc chắn là vậy rồi tirogen có tác dụng hủy diệt tế bào còn câu D là bị lệch đường đi khi, khi qua vùng điện từ trường hay từ trường là sai vì nó không mang điện tích nó không mang electron thì sao mà nó lệch được thì chỉ có câu C thôi có tác dụng cái gì các bạn sang câu số 30 nha ký hiệu nào nào nào ký hiệu các loại bức xạ một ánh sáng như thấy tia ở ngoài tia hồng ngoại một bóng đèn thủy ngân vân ở các cuộc chiếu ánh đường, đường đường phố ta sẽ phát ra những loại bức xạ bức xạ nào á chỗ đèn mình đèn đường đó mình sẽ phát ra bức xạ nào á đầu tiên chúng ta sẽ phân tích nha đầu tiên là nhìn thấy ánh sáng nhìn thấy á thì đèn nó phát ra thì sẽ có ánh sáng nhìn thấy đúng không mình bật đèn để quay này là ánh sáng phát ra chúng ta sẽ có nhìn thấy nhìn thấy chính là tia tử ngoại à, tia tia tử ngoại ngoại ngoại rồi rồi rồi, rồi à, mà khi mà mà khi mà nó mà sáng lên đó nó sẽ nóng nóng thì chúng ta sẽ có được là tia hồng ngoại vì tỏa nhiệt mà tia hồng ngoại còn khi mà có thủy ngân á thủy ngân nó chính là tia à, tia tia à, đầu tiên là sẽ nhìn thấy nè đầu tiên ở ngoài đầu tiên học ngoài vì nó đi qua thủy ngân ở nên cục chiếu sáng đó là do thủy ngân là 28 là cục D cả ba thứ cả ánh sáng nhìn thấy tia ở ngoài và tia ngoại ánh sáng thì chỉ có ánh, nếu mà ánh sáng của bóng đèn thì chắc chắn là có ánh sáng nhìn thấy rồi mà ánh sáng nhìn thấy nó sẽ nóng lên nóng lên thì chắc chắn phải có tia ở ngoài và tia ở ngoài mà nó có rồi mình sẽ chọn câu đúng rồi câu đúng á, là câu 29 á, là là đầu tiên á, chúng ta sẽ phân tích từng câu này ngay 29 á, là chúng ta sẽ phải dựa vào thanh sóng điện tử thì tia x có thể phát ra các cái đèn điện á, là không đúng rồi phát ra từ các đèn điện mà sao được sao nó được được nếu mà phát ra được cái đèn điện thì chẳng lẽ mình đi qua nó sẽ hủy diệt cái bàn mặt trăng không được nên uh, câu 32, 29 là câu A là loại câu B TX có do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra no không thể không phải vậy được nên nó ờ, ứng dụng nó sẽ không phải là bị các vật nung nóng phát ra câu C TX là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia nước ngoài là đúng rồi nè mà mình sẽ phân tích câu D cho các bạn luôn nghe câu D TX có thể xuyên qua bất tất cả bằng vật là sai rồi nó có thể đâm xuyên mạnh thôi chứ nó không có thể xuyên được tất cả mọi vật vật vâng, nên chỉ có chính là câu C sau 30 trong một thí nghiệm nhìn giác thọ sáng biết A sẽ bằng 1 mm, D sẽ bằng 2 mm, lambda sẽ bằng bằng 0,6 ugromet. Vậy phân tử thứ tư cách phân tử phân xả chính giữa một khoảng là gì? Thì chúng ta có 30 thì chúng ta sẽ tính là sao? Tính là chúng ta sẽ tính x tối, x tối sẽ bằng gì? Bằng k cộng thêm 1 phần 2 chia cho lambda d chia cho a. Và thấy không? Thế không? thôi đổi góc đơn vị ra các bạn đổi đơn vị là mét hết rồi sẽ đổi là mm sau. Thì chúng ta sẽ bấm đó là k cộng k cộng 1 phần 2 là là ba ba cộng cho một phần hai là là ba phần năm đó là nhân cho lambda d á là nhân cho không phần sáu nhân mười mẫu trừ sáu nhân cho d là nhân cho hai chia cho một nhân mười mẫu trừ ba thì chúng ta sẽ thu được kết quả gì thu được kết quả gì ạ à? thu được chính là bốn phẩy hai nhân mười mũ trừ ba chúng ta sẽ bằng bốn phẩy hai micromet mm chứ mm câu bốn ba mươi là câu c vì đây là máy thực tập đơn giản nên mình sẽ không không uh, là giải ra từ giấy hết nha nên mình sẽ nói miệng thôi nếu các bạn mà hiểu được thì hiểu không hiểu được comment để mình giải lại nha để mình uh, có thể trả lời cho nha thắc mắc ở đâu mình trả lời đó xong ba số 31 trong cái nghiệm nghiệm nghiệm ion biết giờ lambda sẽ bằng 0,6 u mét a sẽ bằng 2 mm d sẽ bằng 2 m để bề rộng miền giao thoa các bạn nhớ đó bề rộng giao thoa l thì các bạn trên màn màn là 26 25,6 mm số phân sản quan sát được trên màn kể cả phân tối nếu có là cái bài này là bài khó nên mình sẽ giải ra một tờ mặt bên khác và mình sẽ qua mình sẽ trình chiếu cho các bạn nha và mình sẽ cho các bạn biết đáp án là gì luôn ạ? đáp án của câu 41 là câu A câu 31 của A và mình sẽ trình chiếu cho các bạn xem cách giải của nó nha Rồi và đây là câu 4 31 thì chúng ta sẽ tính đó. Đầu tiên nó qua hai bề rộng giải thoát thì chúng ta sẽ có là L. L sẽ chia cho IE công thức mình các bạn nhớ này sẽ bằng K cộng, cộng lẻ. Vì K cộng cho lẻ là lẻ kiểu như là là bao nhiêu đó 0,3, 0,4 gì đó là số lẻ. Thì không, số lẻ 0,3, 0,5 chứ 0,3, 0,5, 0,7 gì đó. Còn mình chúng ta sẽ tính số bằng sáng là 21 cộng 1. Y sẽ bằng lambda D chia A sẽ bằng 0,6 nhân cho 2 chia cho 2 sẽ bằng 0,6 nó sẽ tính y thì chúng ta sẽ lấy 26 chia 6 chia cho 2 nhân cho 0,6 á chúng ta sẽ sẽ bằng 21 nhân cộng cho 0,3 ứng xếp sau thì chúng ta sẽ có được số phân sáng sẽ bằng 21 nhân cho 2 cộng cho 1 thì số phân sáng nó sẽ bằng 21 nhân 2 bao nhiêu thì 21 nhân 2 là sẽ bằng bằng 42 42 sẽ cộng 1 bao nhiêu là bằng 43 là cột A rồi các bạn hiểu chưa ạ mình sẽ xa câu 32 luôn nha chùm sáng sáng đó ra khỏi lăng kính của một máy phát máy phân phổi trước khi đi qua thấu kính buồn tối là gì thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ có được là, là, là chắc chắn là tập hợp nhiều chùm sáng song song mỗi chùm có một màu chắc chắn là vậy rồi đây ba hai là của C luôn mày không giải thích nhiều nha vì tới 20 20 phút rồi mà nó vẫn còn tới mấy câu là sang câu số 33 chấm thí nghiệm y vân về bức xạ các bước sóng lambda 1 sẽ bằng 0,6 ugromet thì khoảng vân vân đo được là y sẽ bằng 0 0,42 mm hai bức xạ trên trên bức xạ lambda 2 thì, thì khoảng khoảng vân đo được là 0,385 mm và bức sóng lambda 2 là gì chúng ta sẽ có công thức là đơn giản thôi đơn giản này các bạn là cực kỳ đơn giản luôn các bạn hãy dùng lambda 1 1 á lambda 1 chia lambda 2 sẽ bằng y1 chia y2 thì các bạn cho được là 0,6 6 nhân 14 trừ 6 6 chia cho lambda 2 là, các bạn nhập vào x sẽ bằng bằng y 1 chia 2 y 1 là 0,42 nhân cho 10 mũ mũ trừ 3 chia cho cho 0,0385 nhân 10 mũ trừ 3 3 thì các bạn sẽ ship sau ship sau ship sau thì đơn giản các bạn ra được gì là được 0,55 bạn ship sau nha câu 33 là câu D Sân 34 thì là trong thí nghiệm giao thoa về ánh sáng đo được khoảng cách từ phân bước thứ tư đến phân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối đối với phân sáng trung tâm là 2,4 mm khoảng cách giữa hai khe y vân là 1 mm khoảng cách giữa màn từ giữa hai khe tới màn quan sát sát là một m bước sóng ánh sáng dùng dùng trong thí nghiệm là gì bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là gì là chắc chắn là như thế này rồi còn số 34 là 4 á là mình sẽ dùng á là 6y sẽ bằng 2,4 đúng không? Là 6y sẽ bằng 2,4. Vì nó là là phân số thứ 4 và phân số thứ 10 là 10 trừ 4 sẽ bằng 6 vì 6y sẽ bằng 24. 2,4 thì chúng ta sẽ suy ra y, y sẽ bằng 2,4 chia cho 6 sẽ bằng 0,4 là câu B. Đơn giản đó. Nó nó hồi nãy nó phức tạp nên khi khúc các bạn không phân tích được thôi. Khi bạn phân tích ra được á, là 6y sẽ bằng 2,4 thì các bạn tính ra y thì đơn giản cứ khúc này đơn giản hơn chứ cứ phân tích đề thì nó hơi khó hơi sang số 35 nha bài 6 á à có 35 á là đề này nó bị mất đi rồi nó khuyết đi rồi nên mình sẽ loại luôn nha nên làm có 36 luôn 36 là chọn một còn có trả lời sai quan phổ quan phổ á phổ và phát phát xạ là gì quan phổ và phát xạ đó chính là là bao gồm một hệ thống chắc chắn là vậy rồi các giải màu nó sẽ là quang phổ phát ra xạ các giải màu liên tục xuất hiện trên một nền tối à, các giải màu liên tục xuất hiện trên một nhịp tối tối mà câu câu này á mà quang phổ người ta hỏi câu sai á là câu A thì chúng ta phân tích là bao gồm một hệ hệ thống những bạch màu riêng biệt trên một nền tối là đúng nè còn câu C là của các nguyên tố khác nhau thì thì thì về số lượng các bạch vị trí khác bạch độ sáng tương à, tỷ đối với những khác bạch đó là đúng rồi vì nó sẽ khác nhau nếu nó khác nhau về các về các nguyên, tố tố thì nó sẽ khác nhau về số lượng và nó sẽ khác nhau về số lượng thì cái nó khác nhau về vị trí và vị trí thì chỉ khác nhau thì sẽ độ sáng khác nhau rồi sang câu 3 à, à, rồi số câu D là đặc trưng cho mỗi nguyên tố hóa học ở khi ở trạng thái khí hoặc bay hơi hơi sáng dưới áp suất thấp nhất đã là đúng luôn chỉ có câu A là chúng có câu B là sai hơn nên mình sẽ chọn câu B số 37 mạch dao động RC lý tưởng chu kỳ T liên hệ với điện tích cực đại quy không và cường độ dòng điện y không theo công thức là gì chúng ta sẽ có công thức là T sẽ bằng bằng gì à bằng 2 pi pi nhân cho quy không chi không đó là công thức câu 37 của xe bạn nhớ cái công thức câu 37 này để chuẩn bị làm bài, bài tập câu 38 nha rồi mình sẽ sang câu 38 là đây là mình slide về bài tập là cuối cùng luôn vì tới câu 40 là hết rồi nhưng mà bây giờ đã tới 24 phút rồi nên cũng không phải là, là ít thời gian đâu rồi sang câu 38 á, là mà cho động lực xe lý tưởng đang dao động động tự tự do biết diện tích cực đại trên tụ nguyên là nguyên không và dòng điện cực đại qua cục dây là y không tính bước sóng của dòng sóng điện từ phát ra chúng ta sẽ tính bước sóng á, là lambda sẽ bằng c nhân t t mà sẽ bằng mà mà sẽ bằng c cho 2 pi căn à, 2 pi q không chỉ không cái công thức không không ba bảy các bạn vừa xem đó đó các bạn nhớ công thức đó chưa đó là là t sẽ bằng 2 pi q không chỉ không các bạn nhớ công thức này luôn là c sẽ bằng 3 nhân 14 tả đúng không nhân cho 2 pi là nhân cho 2 và q không y không chưa có thì thôi thì thì nhân cho 2 pi 3 nhân 2 bằng 6 pi bằng những nguyên pi chúng ta không cần nhân được chữ nguyên sẽ bằng 6 nhân cho 10 mũ 8 pi căn q0 chia y0 38 có a 39 chậm phép bị sai á nó hỏi bạn mình mà chậm phép bị sai á là là đầu tiên chúng ta phân tích là mỗi mỗi vật vận tốc chuyển mỗi ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong số khác nhau và như nhau là sai vì chắc chắn là vậy rồi vì trong môi trường khác nhau thì là khác nhau luôn còn mỗi ánh sáng đơn sắc và một màu xác định gọi là ánh sáng đơn sắc là đúng rồi ví dụ như là ánh sáng đỏ chỉ một màu đỏ thôi nó gọi là ánh sáng đơn sắc rồi ờ, ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc chiều qua lăng kính đúng rồi vì nó chỉ có một màu một màu mà sao bị tán sắc ra được và không một và câu D là vận tốc truyền của ánh sáng đơn sắc trong môi trường số trong số khác nhau là như nhau là khác nhau thì đúng rồi vì nó trong môi trường khác nhau thì nó là khác nhau thôi rồi chỉ có 39 là của A sau có 40 câu cuối cùng nữa nha 40 trong thí nghiệm giao thoa về ánh sáng ở vân đo được trên màn là y sẽ bằng 1,5 mm mét vị trí vân tổ thứ năm trên màn là vân tổ thứ năm là k sẽ bằng 4 mà chúng ta sẽ có là k cộng 4 cộng ba k bằng 4 sẽ cộng cho 1 phần 2 hai chúng ta sẽ tính là y á y á sẽ bằng it chúng ta sẽ xt sẽ bằng bằng à, bằng 1k cộng 1 phần 2 cho y là sẽ bằng k là 3 đúng không cộng cho 1 phần 2 cộng cho 0,5 là 3,5 nhưng cho 1,5 bao nhiêu 3 nhưng cho 1,5 thì chỉ có là bằng 6,75 thôi nên chúng ta nhập cũng ra nên câu 40 là câu C rồi bây giờ là đã hoàn thành rồi nha tập kiểm tra lý 12 học kỳ 2 chương 4 và chương 5 phần 3. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha. Và chúc các bạn thành công nha. Nha, mình đã ờ, đi, đi tới đây rồi. Chúng ta đã đi tới đây rồi, đã theo lao chót theo lao luôn. Nên uh, các bạn cố gắng nha. Không ngừng nỗ lực nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn các video sau nha.